trời ơi là trời Không biết Sammy đi đâu mà giờ này chưa thấy về nữa ta Từ sáng đến giờ là đi mấy tiếng đồng hồ rồi đó Đi chơi hay là đi đâu mà gọi là lâu dữ vậy trời Trời ơi trời Ai, Mấy bạn ơi Hồi sáng nay nè Sammy bảo với mình là Sammy sẽ vào trong rừng đi kiếm mấy cái đùi gà Để về nhà làm KFC cho mình ăn Vậy mà sao từ sáng giờ bà chưa thấy về nữa ta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 các bạn biết gì không Mình gọi là lo quá bạn ơi Sammy đi đâu từ sáng giờ chưa thấy về nữa Mà mặt trời sắp xuống núi rồi nè Sắp tối rồi nè Trời ơi trời ờ, Nè các bạn coi nè Đây là cái xe của mình nè các bạn Nó bị lật mất tiêu rồi Cho nên mình mới không có xe để chở Sam đi Chứ thôi mình mà có xe là mình sẽ dùng xe để mình chở Sam đi Vô vô trong rừng để kiếm thịt gà về nhà làm KFC ăn Nhưng mà bây giờ cái xe bị hư mất tiêu rồi Cho nên là Sam phải đi một mình có khi nào bảo già trong rừng xong bảo bị zombie bắt ông ta đã bảo là đừng có đi một mình một mình vào trong rừng mà không chịu nghe một mình vào trong rừng rồi lỡ gặp zombie rồi ai mà bảo vệ được đúng không gọi là trời phải có phong cận đẹp trai xấu muối đi đi theo thì mới bảo vệ được chứ trời trời lo quá bạn ơi thôi hay là bây giờ mình nghĩ rằng chúng ta không nên ở đây và nói nhiều nữa mình nghĩ rằng chúng ta cần phải đi gọi là giải cứu sammy thôi các bạn ơi không biết rằng sammy đang ở đâu có khi nào bà, bà đi lạc không ta thôi nói chung là mình thấy lo quá cho nên mình nghĩ rằng là mình phải gọi là đi kiếm bả thôi trời ơi là trời hey, sam ơi là sam hey, ok bạn ơi và gọi là trước khi vào video nè các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè một share nè và nhấn nút subscribe đăng ký hội cho kênh youtube của mình và cũng đừng quên hãy qua bên kênh youtube của các hành vi của hero team để đăng ký hội cho mọi người nữa nha anh em còn bây giờ thì mình phải đi kiếm sam Sammy đi Trời ơi là trời đi đâu mất tiêu rồi trời ơi Ê à, trời ơi là trời Sao mà đầu của mình nhất quá vậy ta à, Ủa Nè anh bạn Đây là đâu vậy? đi anh bạn à, Anh đi đi anh bạn Đánh Ê cái gì mà anh bạn anh bạn gì Ủa, Ủa ông ông ông ông là Ủa mà đây là đâu Im lặng thôi Im lặng Cái gì vậy gì cậu nghĩ sao mà cậu đang ở nơi này mà cậu dám gọi là nói to như vậy hả? Nếu mà nói to như vậy đó là bọn quái vật á nó sẽ phát hiện đó. Cái gì? Ủa gì quái cái gì mà quái quái vật nghe nghe cười vậy? Tốt okay, nhất okay, okay. là cậu nên im lặng đi. Hả? À, nhưng mà okay. tại sao cậu lại nằm ngất ngay đây vậy? Ủa Ủa cái gì tôi tôi ngất ở đây á Ủa, ủa tại tại sao mình lại ngất ngất ngất ngất ngất, ngất xỉu ở chỗ này ta Ủa kỳ vậy Ờ à đúng rồi ừ, tôi tôi nhớ rồi à, tôi đang trên đường đi kiếm bạn gái của tôi chính là sammy hồi nãy bọn tôi bị zombie tấn công thế là bọn tôi đi lạc mất tiêu nhau luôn rồi giờ tôi không thấy sammy đâu hết bạn thấy sammy bạn gái tôi đâu không tính ra tao vừa mới gặp ngươi làm sao tao biết sammy lai hả hả ừ ha tính ra ông này ổng đâu biết sammy là ai đâu trời ủa ờ đúng rồi cái bạn đó là một cái bạn gái gọi là lùng lùng cute phô mê que xinh đẹp á nói chung là đối với tôi bạn ấy là người đẹp nhất ta còn không biết nữa trời ơi hỏi gì hỏi cô quá vậy hả ủa, ủa vậy hả trời ừ đúng rồi ha trời không biết thì thôi ra chỗ khác tôi đi kiếm sammy <laughs> sammy ơi sammy đâu rồi ờ, đứng yên đứng yên vậy cậu không biết là cậu đang ở nơi nào hả ủa nhưng mà nơi này là nơi nào cậu hãy nhìn lên đây đi <gasps> coi Cậu có đấy không hả? Đây là một trong những cái xác chết ở trong khu rừng này đó Để tôi nói cho cậu nghe Khu rừng này là một khu rừng ảo giác Nó có thể gọi là xuất hiện những con quái vật có thể tấn công cậu Tôi nghi là bây giờ bạn gái của cậu đã không qua khỏi nữa rồi Tốt nhất là bây giờ chúng ta nên tìm cách trốn khỏi đây đi Tào lao tào lao Sammy làm sao mà gọi là thua mấy con quái vật này được Gặp mấy con quái vật nó mà ra Sammy ba bẻ cổ bọn nó hết luôn á trời Ba bẻ cổ tôi còn được chứ đừng có nói gì mấy con quái vật Ủa mà ở chỗ này trang trí <laughs> Halloween là trang trí cái gì nhìn kỳ vậy ạ à? trang trí cái ầu hoàng trời ngươi nghĩ sao mấy chỗ này mà trang trí halloween đây là xác chết đó ủa cái này là người thiệt á hả người thiệt đó ba <sighs> gì quá vậy trời vậy giờ làm sao tôi với ông mới thoát ra được khỏi cái nơi này đây trời ơi là trời có gì khó đâu ông nhìn nè có một cái con đường nè tôi nghĩ rằng chúng ta đi theo con đường này là về tới nhà thôi chứ có gì đâu à, à, tốt nhất là cậu nên tìm hiểu kỹ này để tôi đi trước cho cậu đi đằng sau đi thôi để tôi đi trước luôn cho nè trời sợ cái gì không biết ôi có cục đá kìa Ủa, ở đâu xuất hiện cái cục đá vậy? Ủa, sao lưng, sao lưng tôi. <laughs> Ê, bạn ơi, sau lưng mình có con gì nhìn kỳ quá vậy? Ủa, Ủa, Ủa nó biến mất rồi. Thôi Ta đã nói với ngươi rồi rồi Đây đây chính là một khu vườn ảo giác mà ngươi, ngươi đừng có đụng vô mấy thứ tầm bậy tầm bạ nha Trời ơi là trời Chắc là do tôi mới vừa ngất xỉu cho nên tôi còn hơi bị gọi là choáng váng Tôi thấy tầm bậy tầm bạ thôi chứ có gì đâu Mấy con ở chỉ là ảo giác thôi yên tâm đi không gì đâu xuống đây xuống đây Trời ơi trời có gì đâu mà Xung quanh này trời ơi thấy không xung quanh này có gì đâu trời làm gì có quái vật hay gì ông lo Rồi, mở cửa coi Ê! Ôi, trời ơi đừng có đụng vô mấy Ôi. đồ bậy mà da quái vật quái vật ôi ủa ấy da ủa là mình đang ở đâu đây ủa Ủa, đó để cho ta đó nói với ngươi rồi rồi ngươi cứ đụng vô mấy đứa tầm bậy tầm bạ giờ mình hư hết rồi nè ủa trời vậy là cái cái, cái hồi nãy là quái vật thiệt đó hả chứ không phải là ảo giác hả nó là quái vật hết mà trời ơi trời, trời đáng sợ quá vậy trời ơi trời Ờ, ủa rồi ờ, còn cái này là gì đây phía, phía trước mặt mình là cái gì vậy bây giờ mình bị lạc luôn rồi

ủa đây là đâu vậy bạn ơi sau lưng bạn kia quái quái quái vật kia trời trời trời trời ơi mấy bạn ơi cái này là thần chết rồi chứ không phải là quái vật bình thường chạy chạy chạy nhanh sau lưng sau lưng ngươi nữa kìa trời ơi cái gì mà đóng quá vậy chạy chạy chạy chạy vào nhà chạy vào nhà chạy vào nhà nhanh lên nhanh lên bạn ơi ui ui cái tên này đúng thiệt là ngươi đụng vô mấy thứ tầm bậy tầm bạ khiến cho mọi thứ hư hỏng hết rồi Trời ơi, trời, tôi có biết gì đâu Tự nhiên cái thế giới này nó kiểu như là nó xuất hiện xuất hiện Mấy con yêu quái làm tôi giật hết cả mình luôn Tôi đâu có biết mấy con này ở đâu ra đâu Ôi, ghê quá Đáng lẽ chúng ta đã có thể gọi là thoát ra được ở đây an toàn Vậy mà bây giờ chúng ta đã bị săn lùng rồi nhưng mà tôi nghĩ rằng là ở trong đây nó cần phải có kiếm một cái gì đó để giải mã mới thoát ra ngoài được Chứ quái vật xuất hiện nhiều như thế này á, mình mà không thể nào mà di chuyển bình thường được đâu Bây giờ thế này nha, bạn sẽ chạy ra đó dụ bọn nó đi Bạn chạy vòng vòng vòng cho nó dí theo bạn Còn tôi sẽ là người đi kiếm gọi là dụng cụ để thoát ra khỏi nơi này được không chạy sao người khôn quá vậy <laughs> ủa trời ơi, trời tại vì bạn chạy nhanh hơn tôi tôi mập như heo sao tôi chạy nhanh được ờ ha cũng đúng ờ đúng rồi mập <laughs> trời, trời mất dạy ok bạn bạn bạn vũ nó đi bạn vũ đi bạn vũ nó đuổi ờ, cho bạn đi để tao dụ nó chứ nè tụi mày chạy theo tao nè da đau quá Ui, Ủa cái gì vậy? Ờ à, đúng rồi, đúng tôi rồi. Đi bạn. kiếm đồ nhanh lên. Ok ok. Đồ nhanh lên. Ok ok, tôi đi ừ. kiếm đây. Ok rương gì nè, để coi coi. Có hamburger. Trời ơi. Giết tao nè. Giết bạn ơi, bạn ơi, tôi ngồi tôi ăn hamburger xíu tôi cứu bạn được không? À, tao quên rồi bây giờ. À, à, à, à, thằng chết nó đuổi theo tôi luôn rồi nè. Trời ơi trời. Chui nhà, chui nhà, chui nhà. Trời ơi trời sao đây có cây. Ôi ừ, tôi tôi tôi đang leo cây rồi bạn ơi. Ui leo cây rồi, hình quá. Ok, để tôi để tôi hey, chạy ra ngoài chạy ra ngoài chạy ra ngoài có cái gì không có gì không có cái cửa nè chui vô coi có gì không à cái này là cái toilet đó bạn ơi uh, uh, có bánh mì nữa nè uh, ngon ngon ngon ngon Ây da, ủa sao trong này ai ăn, cái gì vậy trời Nhanh lên Tôi có ăn đâu, tôi đang đi kiếm đồ nè Tư ơi cô thần chết vẫn đuổi theo tôi kìa Trời ơi trời Ở đây là cần gì đây Cần một cái cần gạt để vào trong nhà À, ok ok, hiểu hiểu hiểu Đây có phải cần gạt không, để coi coi Ồ, có một cái áo giáp Mặc áo giáp vô À, rồi bên đây là gì đây Sao có quá trời đầu lâu đây vậy Trời đáng sợ quá ok để mình chạy vào trong cái ruộng lúa coi ruộng lúa có gì không à ủa sao không có vậy gì hello mấy Ê, bạn ơi tính ra bạn kêu bạn dụ mấy con zombie giùm cho tôi mà sao bây giờ nó đuổi theo tôi nè bạn ơi ấy da tụi nó chém tôi nè đây dạ, ta trời ơi là trời đúng là đồng đúng là không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu như bò là có thiệt trời ơi tao đây nè ấy à ok ok nó thấy bạn mập quá nó thấy bạn ngon á bạn <laughs> trời trời tôi có mập đâu ủa mà khoan đây cần gì đây ở chỗ này cần, cần một mày. cái quả cầu ok rồi để xem coi chìa khóa chìa khóa bạn bạn cố gắng vụ vụ vụ đó nha mình đi đây ờ à khoan hồi nãy thấy có bồn cầu có khi nào nhét chìa khóa bồn cầu không ủa không có luôn ủa thị ta ơi trời ơi trời cần gạt rốt cuộc nó ở đâu vậy ta ở trên đây nó có cái nhà nè để mình leo anh thử mấy bạn ơi ai mệt quá ủa khoan cái gì đây <gasps> cần gạt nè u wow xong chưa xong chưa thấy rồi thấy rồi thấy rồi để tôi xíu để tôi xíu ok tôi đã tìm thấy cần gạt rồi nè bạn ơi ok đây, vô nhà vô nhà vô nhà nè rồi trong nhà nó sẽ có cái gì đây tôi có bộ giáp nè Ui, xịn rồi bây giờ nè bây giờ mình sẽ cho bạn cái nón nè đó ok còn mình sẽ giữ cái cái quần đấy ok rồi bây giờ à, qua đây qua đây qua đây hồi nãy hình như mình thấy bên đây cũng có bộ giáp phải không ờ à, có nè lụm luôn rồi ok rồi e e trời nó quýnh mình kia chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy hình như là lại chỗ này xong để quả cầu vô đây đúng không để vô nè ui nó mở ra con đường nè chạy chạy chạy chạy chạy mày chạy nhanh lên chạy nhanh lên bạn ơi qua đây nhanh lên qua lên lên ok ok ở đây u ui bạn ơi dung nha bạn ơi trời ơi trời có chừng nha có chừng nha có chừng té chết đấy nha ô trời ơi trời ok để mình đi đi từ từ thôi đi từ từ thôi coi chừng té ủa cái gì vậy à, bạn ơi hình như Ôi, mình thấy mấy cái đầu lâu kìa. <gasps> mấy cái đầu lâu xuất hiện kìa trời ơi ghê vãi đúng là thế giới ảo giác kinh dị vãi ai ai da bạn ơi ai da rồi ủa khoan ủa. đây là đâu vậy ôi mà mình chưa chết bạn ơi ơi bạn ơi tính ra hồi nãy mình mới thấy mình bị té xuống lava mà sao tiền mình lại xuất hiện trong căn phòng này rồi ừ mình cũng té xuống lava mà hình như cái cái cái, cái thế giới này không phải là thế giới bình thường rồi bạn ơi cái cái camera lên bạn ơi bật camera lên ok ok không sao mình mình bật coi mình bật coi, hình như đây là thế giới ảo giác hay sao bạn ơi bọn mình từ nãy giờ toàn gặp ảo giác không à chưa gặp cái gì là là là, là thật hết à, ok ok từ qua đây coi à, bây giờ ở chỗ này nhiều có hay lắm à, ui đá kìa bên đây bị mấy cục đá nó chặn lại rồi nó không cho mình qua vậy thử thử thử mình qua bên đường này bên đây coi ok để mình qua đây thử nha ơi có gì không ơi ủa có gì không lại có hai đường bây giờ cái đầu họng nó xuất hiện ra hai con đường luôn ok vậy qua bên đây thử coi à, bạn ơi có cái cửa nè hình như mình không biết mình qua cái cửa đây là mình quyên hay sao á mở cửa ra mở cửa ra cái gì đây à cửa đã bị khóa hay mở cầu dao mở cầu dao cầu dao ở đâu cầu dao ở đâu cầu dao ở đâu ủa cầu dao ở đâu hay là mình phải đi tìm vậy hay là nằm bên đây nè hình như nó nằm bên đây nè qua đây qua đây qua đây à ta biết rồi nha à cái gì đây Ê. cái gì vậy bạn ơi bạn Ê bạn ơi, sao mình lại rơi xuống ờ, cái hố ở đâu tự nhiên tự xuất hiện vậy? quay thử coi. Ờ, sao mà cái thế giới này nó nó nó lộn tên tên ra mình gớt nó lộn xộn vậy mình được dẫn mình được dẫn qua con đường khác ba ừ cái hố này lộn xộn quá ê nè cái cầu giáo nè <gasps> à cầu giáo rồi bật nó lên rồi ok bật rồi bật rồi Ủa, nhưng mà là làm sao để mình quay quay lại chỗ cũ đây ê mình ơi tự nhiên mình thấy đây nó có hiện lên một cái cửa mới đó nè ờ à, ok ok để mình mở để mình bật camera lên rồi ok À, ừ. ở đâu ta đây có một Ui cái đường này càng ngày nó càng nhỏ hay sao ba ơi Ở cái đường này sao mà tôi thấy nó nguy hiểm của ba Có khi nào mình đang đi cái tự nhiên có nguyên một con quái vật ở đâu xuất hiện á Nó ăn thịt thái đứa mình không Ê Ủa? Ê bạn ơi Nó xuất hiện theo con đường bên đây nè Sao mà xuất hiện Ê. nhiều vậy Rồi ơi trời Ui Ui nó mở cửa nè, nó mở cửa nè Wow, vậy là win rồi, phá đảo game, phá đảo game Trời ơi trời, ok, qua nào Wow, một thế giới hiện đại bạn ơi Wow, trời ơi trời Ủa nhưng mà khoan, trên đây là gì đây ủa hình như ôi phòng phòng thí nghiệm phòng thí nghiệm tự nhiên bọn mình mới vừa qua bên đây xong nó xuất hiện mấy con quái vật trong đây luôn vậy à, à mình hiểu rồi bạn ơi mấy con quái vật mà từ nãy giờ chúng ta gặp á là do là cái nhà máy này nó sản xuất ra đó À, thì ra con người thật là độc ác Con người đã gọi là tạo ra những cái con quái vật này Để gọi là đem tụi này đi chiến là à. Trời ơi trời thật là ác độc Ủa nhưng mà khoan Bây giờ làm cách nào để mình thoát ra khỏi đây đây Chẳng lẽ giờ Ê, khoan Có cái cửa ngay đây nè Ê bạn ơi tính ra sao mấy cái cửa này xuất hiện bất ngờ các bạn từ nãy mình đâu có ờ, thấy đâu ok vô chạy chạy lẽ đâu đây <gasps> gì đây gì vậy phá đảo rồi mình đã phá đảo rồi